một ngày chiến thắng cờ hoa bay ngập trời điều kỳ diệu đã đến với bóng đá việt nam hát vang khúc khai hoàng bóng đá việt nam bóng đá việt nam một kỳ tích khó tin những phút giây diệu kỳ làm thoát tim phơi phới hát vang một triệu người mừng một ngày chiến thắng thơ